thầm trách lương thiện yêu anh thầm người con gái anh đã rất thương trong khi bản thân khốn khổ đủ đường thương em tháng bên anh em chẳng vui sướng từ nay ngày sống tốt bên người anh đã nhìn đặng tình khóc trong cơn say lòng đau lắm em đâu có ngay kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ấy nấy thương em cho đến khi tạm biệt thơ vẫn thương thật xin lỗi không thể cùng em đến cuối thầm trách thương duyên cho anh gặp người con gái anh thầm trách lắm duyên cho anh gặp người con gái thương em cho đến khi cạn hơi thở vẫn thương